Xin chào tất cả các con Các con ơi, hôm nay cô Ngọc và cô Nga sẽ mang đến cho chúng mình một số trò chơi vô cùng thú vị từ đôi bàn tay của chúng mình để các con có thể chơi cùng người thân trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh đấy Tay đẹp của các con đâu rồi? Tay đẹp đây, tay đẹp đây Bây giờ chúng mình hãy cùng chơi với cô Ngọc và cô Nga nhé chơi trò chơi những chú chim xinh rồi đấy nhưng cô Nga ơi cô Nga có biết trò chơi nào với đôi bàn tay nữa không à, cô Nga có rất nhiều trò chơi bằng đôi bàn tay đấy nhưng mà trò chơi cô Nga thích nhất đó là trò chơi những con cua đá cô Ngọc ơi cô Ngọc có biết trò chơi này không trò chơi những con cua đá cô Ngọc cũng biết đấy hãy chơi cùng với cô Ngọc và cô Nga nào năm con cua đá bò lên thành gỗ ăn những con bọ thật là ngon ngon bỗng một con cua rời tọt xuống nước cô ngọc đố cô nga còn bao nhiêu con cua trên cành gỗ đấy còn bao nhiêu con cua nhỉ các bạn nhỉ các Chúng bạn đếm con nào một hai ba bốn tất cả còn bốn con cua đấy bây giờ cô nga hãy chơi tiếp cùng cô ngọc nhé bốn con cua đã bò lên thành gỗ ăn những con bọ thật là ngon ngon vòng cua rời tọt xuống nước cô Nga ơi còn mấy con cua nhỉ còn mấy con cua các bạn nhỉ các bạn đếm cùng con nào một hai còn tất cả hai con cua đấy các con ạ à, các con cứ chơi lần lượt cho đến hết số cua ở trên thanh gỗ nhé Ngọc ơi cô Ngọc còn có những trò chơi nào giới thiệu cho bạn nhỏ nữa không cô Ngọc á để cô Ngọc nghĩ xem nào à cô Ngọc có trò chơi gia đình ngón tay đấy bây giờ chúng mình hãy chơi cùng với cô nhé Gia đình tôi có 5 người Bố tôi này, mẹ tôi đây Anh trai cả, chị hai sinh Còn em út nhất nhà chính là tôi đây Cô Nga ơi, cô Nga thấy trò chơi của cô Ngọc có vui không? Trò chơi của cô Ngọc rất là vui đấy Các bạn ơi, chúng mình có thể thay thế nhân vật ở trong trò chơi này bằng anh này, chị này, em này Cô Ngọc hãy chơi cùng cô Nga nhé Đây là anh béo trục béo tròn anh hai chỉ được chị ba cao nhất anh tư hơi thấp bé nhất là em trò chơi của cô nga rất hay đúng không Hôm nay cô Ngọc và cô Nga đã mang đến cho chúng mình một số trò chơi rất là thú vị từ đôi bàn tay rồi đấy. Và các con nhớ phải giữ gìn đôi tay của chúng mình sạch sẽ nhé. Đôi tay không chỉ giúp chúng ta chơi trò chơi mà đôi tay còn giúp chúng ta rất nhiều công việc trong cuộc sống hàng ngày đấy. Giờ, chúng mình hãy cùng thực hiện vũ điệu rửa tay cùng cô Ngọc và cô Nga nhé. cho tay ông Nga đã giới thiệu với chúng mình một số trò chơi với đôi bàn tay rồi đấy. Các con nhớ những gì đôi tay của chúng mình thật sạch sẽ